Ô kìa, tôi hỏi một tí hỡi những huy trần con ơi. Các bạn có được thừa hưởng khả năng cắt ghép của idol các bạn không? Hỏi tí. Không à? Buồn thế. Idol các bạn đã bao giờ cho các bạn đọc cả đoạn chat chưa? Hay chỉ là cái ảnh được cắt trong... Đã cho xem cả đoạn chat chưa? Hay chỉ là cái ảnh được cắt một cách tính toán để có lợi cho mình? Chưa đúng không? Làm sao dám? Thế để chú cho mấy đứa xem nhá ừ chỉ tìm thấy ở đây thôi đọc kỹ đi từ từ chờ tí mẹ zalo bị lag rồi nó bảo thế tố thì tại thế tại sao mày xin lỗi tao đi thế tại sao phải xin lỗi không xin lỗi thừa nhận ăn cắp à từ từ bình tĩnh đi đọc đoạn trước chưa nhưng mà tớ chỉ là người làm content ý mà cái con sóng ven sông này là nó là của công ty mà bên công ty nó cứ bắt bẻ tớ rằng thế này thế nọ đấy Ôi tớ thực sự xin lỗi ạ Tao không xin lỗi mày Vì tao ăn cắp ý tưởng của mày Hay tao lấy ý tưởng của mày Tao xin lỗi vì tao tưởng Vì tao vì tao tưởng tao vừa làm mày vi phạm hợp đồng Tao tưởng tao vừa làm mày Phải sao Chuyển xin cái Là mày phải đền bù hợp đồng Tao và mày đều là người đi làm Chúng ta đều biết vi phạm hợp đồng là điều cấm kỵ trong việc đi làm Vì thế tao xin lỗi Đấy tao thực sự sợ là mình đã làm mày phải bồi thường cho hợp đồng ấy đấy là lý do tao xin lỗi tại sao lại tại sao lại nói như kiểu tao xin lỗi vì ăn cắp ý tưởng của mày thế này con cho nhìn đoạn này luôn này đây tôi thậm chí tôi sẵn tôi sẵn đến đoạn này đấy ông nói câu này xong tôi không biết tiếp nhưng đoạn sau đoạn này là gì là tôi thậm chí đã định xóa clip đi nếu mà tôi lại làm ảnh hưởng mạng nhiều quá không những xóa clip đi ấy đâu rồi nhìn thấy gì từ từ đấy sáng nay có đưa nó inbox về đâu có đứa inbox về cho page tớ vừa đọc được lên vào check vào xóa luôn chứ để bọn trong công ty tớ biết được nó lại nghĩ tớ bán còn tang chỗ anh em cùng, cùng làm còn tang quý nhau tặng nhau chứ không có cần gì đâu thấy chưa tôi sợ bạn bị vi phạm hợp đồng tôi thực sự sợ điều đấy và tôi thực sự tôi đề phòng trước kéo lên cái nếu mà tôi có vô tình làm cậu bị bị bị gì bị phải đền bù hợp đồng ấy tôi thậm chí sẽ đề xuất cho cậu một công việc luôn tôi sẽ đề xuất cho cậu một công việc mới luôn và ai cũng biết là tôi trả lương hậu hĩnh cho nào cho người làm cùng tôi cái artist cái người vẽ cho tôi mấy con tuna ấy biết trả bao tiền cho một project không mười mấy triệu cho một project đấy thế tại sao lại cắt ghép chỉnh sửa lại bảo cắt ghép chỉnh sửa lại bảo tôi là mẹ là gì là xin lỗi vì ăn cắp nhầm mà tao xin lỗi vì tao tưởng tao đã đưa mày vào rắc rối nói thế mất quan điểm không làm gì cắt ghép làm gì thế định hướng dư luận à có tài phóng viên đấy à từ đoạn này đó đúng rồi quên mất tớ có thể tặng cậu nhiều idea đỉnh cơ nhưng cậu đừng lấy câu từ hai trăm cơn sóng ven sông nhé từ, từ, từ, từ đấy có lấy không không lấy cậu nhiều idea đỉnh tớ tao ừ tặng idea kiểu gì mà sao bây giờ táp nhau nhanh thế ai là thằng sống lỗi ai cơ ai mới thằng sống lỗi ở đây cơ ai có tôi nói tôi nói anh viện không qua các bạn để bỏ qua nhá có những đứa trình độ nghe hiểu nó bị thoái hóa hay sao ấy nó vẫn là chú có chứng tỏ chú không đạo vang đâu cái nói từ hôm qua rồi cái này nó là một thể loại người ta viết nó từ rất lâu rồi từ anh võ tòng đánh mèo đến chửi thuê đến lê la rồi đến nhà trong ngõ rất rất rất nhiều người viết rồi nó là mục đúng không từ thời napoleon cởi chuồng rồi úi rồi tôi viết theo màu của tôi ở đâu có màu đấy thế ở đâu viết được như tôi thế làm giáo có thế theo ý các bạn ấy thì chuyện kiều là của thanh tâm tài nhân à ừ thì chuyện thì nguyễn du học của thanh tâm tài nhân mà đúng không thế hóa ra chuyện kiều là đấy thế hóa chuyện kiều của kim vân tài nhân rồi thật của tâm của thanh tâm của thanh tâm tài nhân rồi nó là của nguyễn du chứ màu của nguyễn du mà đúng là nguyễn du học được từ chuyện gì từ, từ, từ kim vân kiều chuyện đúng hay đúng không nhỉ ừ hay à đoạn trường tương tại không kim vân kim, vân kiểu chuyện đúng không nhưng được sửa phong cách của nguyễn du là màu của nguyễn du thì thế đấy là nguyễn du nguyễn du đạo văn à thế là nói nguyễn du đạo thơ rồi ôi đi rồi đi rồi thấy chưa tôi xong vụ này nhá tôi tôi xong cái thằng đi bới móc tìm bới, đi đi bới lông tìm vết cái đéo bao giờ mà khá lên được đúng chưa nhỉ đây có nhìn kỹ không biết nhìn nhìn con nhìn ông bảo gì sao lại cắt mất cái phần tên lên cũng gì nhìn gì không chụp trên iPhone không trước tôi kể các bạn rồi nhìn cái tháng học sinh chưa chụp từ năm ngoái nên không thể chụp lại được nữa và thứ hai là chụp trên iPhone cái ảnh này từ đâu mà ra ảnh này là từ một vụ tôi với con Linh ngồi flexing với nhau xem đứa nào giàu hơn thì đứa không phải giàu bác nhìn góc trên này nhìn cái nhìn nhìn góc bên nhìn trên cùng đi nhìn góc trên này này nhìn kỹ vào nó giống bị cắt không nó giống bị cắt không? Bị cắt không? Cân bằng làm đéo chuyện cắt iPhone nó bây giờ mà muốn kéo sang để đỉnh bên, đỉnh bên này ấy, phải cho ngón tay lên kéo mới ra được mà kéo sang đấy cho cho chụp ấy thì mất con mẹ cái bên này rồi mất con mẹ tên cổ phiếu nói làm gì nữa đấy idol chúng mày bảo đây là gì là là tao là, là gì là, là tài khoản khác cái gì đấy được chưa với cả bảo gì đó là những cái người có những người mạch quen gì 2k2 gì đấy cũng biết đầu tư như này ấy cho info ngay đưa ngay info cho xin ngay info người ta vì 2k2 mà đầu tư thực hiệu quả như này ấy đưa info đây có ngay một suất công việc có ngay một suất công việc lương trả cao hậu hĩnh luôn quá tài năng phải tao sẽ giúp người nuôi dưỡng tài năng đấy đưa ngay info đây để mà làm được như này ấy để đạt được hiệu quả được như này ấy kỹ năng này tao mày rũa tao tính bằng năm chứ không phải tính không phải tính bằng tháng hay tính bằng ngày đâu mà bảo ai cũng làm được đừng có đừng có nói cái chuyện đừng có nói chuyện với tao là tao fake hay tao real được chưa đấy mẹ mày khác hết cả hộp từ tôi xin hộ tôi xin ngụm nước cái tôi nói tiếp chờ tí đó. chúng mày bảo là gì là cái này ảnh thì nói lên cái gì đây là nhà tao còn gì nữa dịch bệnh đéo ai đến nhà nhau bây giờ chính bảo là thích bây giờ cho đưa ảnh cho ảnh mặt đứa bé xong rồi xong rồi xóa xong rồi ừ, che đi như này thì ý nghĩa gì chúng mày thực sự thực sự máu lạnh đến cái độ dám kéo cả chuyện này đến một người đến trên lên người một đứa bé à ta có một hai quy tắc sống ở đời này một ta không bao giờ đẩy bạn bè vào nguy hiểm cái thứ hai ta không bao giờ đẩy gia đình vào nguy hiểm lũ máu lạnh ấy, à đúng rồi còn chuyện nữa cái gì đưa um, đưa gì đưa đưa chứng minh nhân dân để kiểm tra thế chúng mày là cái gì phải thật chúng mày nghĩ chúng mày là ai ừ? chúng mày là ai mà nghĩ mà chúng mày đòi chứng minh nhân dân của tao chúng mày nghĩ chúng mày có tư cách gì để được kiểm tra cái đấy chúng mày chả là cái đéo gì cả đúng không thằng từ gọi con hàng hải gọi cho luôn đứng ngồi đây cho xong chuyện không bảo bảo mình thuê thuê cái lồng mà thuê có chơi với hàng hải mấy năm nay rồi bọn tao mẹ tao đổ vào cái chỗ đằng hải cả tỷ rồi chúng tao địch đéo phải, phải, phải nói fake fake mới trả real ơ ừ. cái giấy tờ của tao ấy để nhà nước người ta kiểm tra không đến lượt bọn mày rõ chưa đừng tấu hài nữa trông buồn cười lắm à còn chuyện nữa nhân cách rẻ rách đúng chỉ có nhân cách rẻ rách như tôi mới sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn một đứa trẻ tự tử khi bị mẹ nó tặng nước sôi thôi đứa nào đây ở group ở group từ cái hồi em à, em còn nhớ hay đã quên dưới đèn đường những chiều lộng gió đúng không từ hồi mà group mình duyệt mấy bài theo kiểu mà bài tâm sự ấy có một bạn đang lên group về vấn đề gì bạn bị, bị mẹ tạt nước sôi có thằng nhân cách rẻ rách nào sẵn sàng ngồi đến bạn ba bốn giờ sáng để ngồi để, để, để tâm sự với người ta không? Rẻ rách. Ừ. Đấy là một ý nhá mà đang nói về đời bây giờ luôn này có thằng nào có thằng nhân cách rẻ rách nào mà khi mà dịch bệnh diễn ra như này này sẵn sàng lấy nhà của mình cho những người vô gia cư cho những người như không thất, thất nghiệp không về được quê không làm đéo có ai tao làm thế đấy miễn tiền ăn tiền nhà luôn cái gì mà kia cái còn cái vụ xin lỗi vụ xin lỗi quay về đầu livestream nhá tao cho mày đọc ở đây tí không tí đọc lại cho chúng mày nghe ba à thôi mươi nghìn ờ, đang nói nốt